tiếp tục mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là mình làm món bánh à, hoa mai bánh khóm này thì à, nguyên liệu của mình à, gồm có là đậu nước cốt dừa bột năng bột mì đường cát và dầu ăn thì à, ở đây á, là mình có à, đậu xanh cà nha thì à, đậu xanh cà này á, là mình mua đậu xanh không vỏ đậu xanh không vỏ nè là mình à, chuẩn bị à, là 500g đậu xanh không vỏ nha thì, à, nước cốt dừa thì à, mình có là 500ml nước cốt dừa nha cô chú và bột năng thì mình có 50g bột năng nha để à, mình tạo à, cách bột cách lớp khi mà mình làm bánh thì mình nướng bánh lên á, thì cái mình bánh nó sẽ cho mình một lớp nha thì mình dùng bột năng này và bột mì á bột mì thì mình có là 1 kg bột mì nha 1 kg bột mì và đường cát á, thì mình có 600g đường cát À, dầu ăn thì mình có 200g dầu ăn nha rồi bây giờ là mình à, sẽ à, chia sẻ đến quý cô chú là món bánh này thì cũng rất là ừ, nhiều công thì món bánh này nó có hai phần thứ nhất là phần nhân và phần mình bánh và phần nhân thì mình dùng ừ, đậu xanh này với đường cát để mà mình xào nhân và bên cạnh đó là mình có dầu chuối để mình cho vào nhân để cho thơm nha thì à, trước khi làm bánh này á thì đậu xanh mình nó chưa chưa đại à, chưa chưa nấu thì mình phải nấu cái đậu xanh này nè nấu đậu xanh này à, cho nó cho nó chín nha cho nó chín nó mịn rồi sau đó mình sẽ xào với với đường và mình xào lại là cho nó nó vượt nó khô lại để mình làm phần nhân đó thì trước khi làm bánh này thì mình sẽ nấu đậu này nha nấu đậu này trước rồi sau đó mình tán nhuyễn đậu này ra và mình xào chung với đường nha rồi đậu này á thì à, mình nấu chín rồi nè cô chú thì à, nấu cho nó hơi nhão một chút xíu ha đó mình tán ra cho nó mịn nha cô chú rồi mình à, cho đường vô nha đó mình tán ra cho thật mịn à, thì đây là phần nhân nha mình tán ra cho mịn rồi sau đó mình cho đường vô rồi mình tiếp tục mình xào cái đậu này cho nó khô lại để mình làm nhân nha nhưng mà mình xào à, đừng quá khô khi mình nướng lên thì nó còn khô lại nữa đây là dạng à, bánh à, nướng thì mình làm đừng khô quá đó mình quậy cho mình tán ra cho đậu xanh cho nó nhuyễn ra rồi mình cho đường vô nha thì mình cho 600g đường cát trộn vô rồi á, thì nó nhão ra ở đầu xanh nè nó nhão ra đó nó nhão ra rồi mình xào lại nha thì à, mình xào lại thì à, như khô như ban đầu mình tán ra vậy đó cô chú đó rồi giờ mình à, đem đậu này mình xào lên nha cô chú mình xào khô lại rồi như vậy là mình đã à, xào cái à, đậu xanh này nè cô chú với à, đường thì nó khô lại nha thì mình xào cho nó khô lại gì nè mình cho hai ống dầu chuối nha cô chú rồi mình cho vô á mình trộn lên cho nó đều nha cô chú trộn lên lại cho nó đều rồi như vậy là cái phần nhân của mình đã làm xong và tiếp theo là mình sẽ chọn bột cách lớp nha thì bột cách lớp á, là mình dùng bột năng nha bột năng này á, là mình dùng 50g ờ, một năng nha với ờ, dầu ăn vì đây mình chuẩn bị dầu ăn ờ, sẵn rồi nè mình cho dầu ăn vào bột năng nha cô chú lấy dầu ăn nè cô chú mình cho vào trong cái bột bột năng đó khi mà mình cho vô bột năng này á, là mình đánh cho nó tan cái bột năng này ra ha thì nó còn dẻo dẻo đó để mình thoa lên à, bề mặt bột mì nha đó cô chú à, cho bột à, cho dầu ăn vào thì cô chú quậy cho nó tan cái bột năng này ra nha cô chú đó mình đang quậy ra nè nó còn còn còn đặc quá mình cho thêm một ít nữa rồi mình quậy cho nó lỏng lỏng chút xíu nè nó cái này hơi lỏng ha làm cho nó hơi đặc chút xíu nhưng mà cái này thì cũng không sao nha bột này thì cũng được rồi trong thời gian mình làm lâu thì cái này cũng, cũng có thể là đặt lại nha và tiếp theo là mình à, chọn bột mì nha cô chú thì đây là cái à, quan trọng bột mì thì à, mình dùng bột mì tốt nha mình đã cân ra rồi 1 kg và mình chọn với nước cốt dừa với dầu ăn thì cô chú chọn cho nó dừa cán bánh nha chọn dừa cán bánh thì cô chú ờ, theo dõi video mình để mình chia sẻ ờ, cho cô chú cách chọn này nha và tiếp theo mình ờ, chọn bột nha cô chú thì ở công đoạn này á, là mình sẽ dùng nước cốt dừa và dầu nha mình để mình chọn vô bột mì thì mình lưu ý với cô chú là bột mì này mình phải dùng bột mì tốt nha bột mì tốt thì mình mới cho ra cái bánh nó trắng được nha cô chú đó thì à, mình làm ở đây là do mình à, làm quen rồi thì hôm nay là mình à, chỉ có cách làm thôi đó thì cô chú theo dõi video mình để làm được món bánh này ha thì mình dùng giá rồi mình cho nước cốt dừa vô thì mình cho nước cốt dừa là hai giá rồi mình cho dầu vô rồi mình nhồi lại nhồi lên cho nó cho nó mịn bột mì này ra nha cô chú thì à, món bánh này thì mình làm thì à, cũng cũng rất là tỉ mỉ và cũng rất là công cũng rất là nhiều từ cái à, khâu à, làm nhân rồi tới cái khâu mà mình trộn bọt rồi cắt bánh sau đó mình cho vào lò để mình nướng à, nói chung là đây cũng là loại bánh khéo ha thì ở địa phương mình đó gọi bánh này là bánh phèo heo nha cô chú đó bánh phèo heo còn cái bánh hoa mai bánh khóm đó là do cái tên của mình đặt mình thấy à, nó nó nó đẹp nó giống như à, cánh hoa mai à, nó giống như hệt như là cái mặt cắt của à, trái khóm thì mình gọi là bánh khóm nhưng mà ở địa phương mình đó, bánh này xưa tới giờ đó là mình gọi là bánh hoa mai thì với cái cách làm này thì cũng rất là dễ đó thì cô chú múc một muỗng dầu dừa một muỗng nước cốt dừa và cô chú cho Ờ, một muỗng ờ, dầu vô nếu mà mình cho nước cốt dừa vô nhiều thì cái bánh nó ờ, béo nha cô chú đó mình nhồi lên thì bọt này là mình bắt buộc mình phải nhồi lên cho nó mịn rồi thì cũng không có dùng được bao tay thì mong cô chú cũng thông cảm nha thì mình chia sẻ cái cách làm chân thực để cho cô chú làm được món bánh này nha cô chú đó, mình là cho nước cốt dừa vô thêm mình à, nhồi bột này lên á, là cho nó mịn và đừng có khô quá nha và cũng đừng có nhão quá thì à, bột này á, làm sao mà mình à, nhồi lên xong á, là mình cán dễ là được nha cô chú đó mình cho nước cốt dừa vô ha rồi là chỉ mình à, cho nước cốt dừa vô xong rồi mình à, nhồi lên thôi mình nhồi lên cho nó mịn ra thôi bánh này thì à, rất là dễ làm thì cô chú à, theo dõi video thì cô chú làm được món bánh này nha rồi tiếp theo là mình cho một à, dầu ăn vào trong bột nữa cô chú nhồi cho cái bột cho nó mịn ra như vậy ha đó bột như vậy là được rồi đó cô chú đó bột đó thì à, nó đừng có khô quá nha và đừng có nhão quá là mình à, vừa cán thôi là được rồi tiếp theo là mình sẽ cán bột nha thì à, mình lấy một cục bột dừa để mình cán bột nha đó một cục bột dừa mình cán ra nó mỏng như cái bánh tráng vậy đó cô chú rồi mình à, để lên mình cán thì à, công đoạn cán bọt này á là cũng rất là dễ nha mình chỉ có cán cái bọt này ra cho nó mỏng ra thôi bột nó càng mỏng thì à, nó được nhiều lớp nha cô chú và cái bánh nó được xốp rồi đó cán cho bỏng ra tiếp theo là mình cho bột năng vào ha cho bột năng lên cái lớp mặt của ờ, bột mì á, của chú mình hoa lên cho thật là đều nha rồi sau đó là mình cuốn lại theo cái hình chiều dài đó mình cuốn theo chiều dài nha bánh ừ. này thì rất là dễ làm nha cô chú thì à, cô chú theo dõi video mình thì làm được món bánh này nha rồi như vậy là một mình được một à, cuốn rồi đó mình để riêng ra chút xíu mình cắt sao nha rồi mình làm cuốn tiếp theo nha mình cũng vẫn làm như ban đầu mình à, sẽ cán ra cho nó mỏng mình cán bột nó mỏng thì rồi cái à, bột mình cán mỏng rồi đó tiếp theo là mình cho lên lớp bột năng rồi tương tự như ban đầu thì mình à, cuốn lại cuốn lại theo cái hình dài nè rồi như vậy là mình được hai cuốn rồi đó cô chú à, tiếp theo mà là mình à, cắt nha thì mình cắt ra khoảng à, hai phần đó mình cắt ra khoảng hai phần thôi rồi tiếp theo là cái công đoạn mình cán à, mỏng ra một lần nữa thì à, mình sẽ à, cán phía trên đó mình cán xuống thì ở giữa đó là một cái lớp bọt năng và lớp dầu đó tạo cho một lớp nha rồi chút xíu nữa mình bỏ nhân vào để mình làm bánh mình cắt tỉa bông này mình cán chút xíu là xong rồi và cán mỏng ra rồi tiếp theo là mình cho nhân vào nha cô chú đó mình múc một à, một ít nhân rồi mình cho vào trong bột á mình à, cuốn lại nha đó mình cuốn lại mình làm giống như viên chè cho nước vậy đó cô chú đó nhưng mà nhỏ thôi nha chứ đừng có bự như viên chè nha rồi mình lấy lòng bàn tay mình ẩn xuống và mình để ra mình để ra rồi à, chút xíu nữa mình cắt ha mình cũng vẫn làm như vậy cô chú mình là tóm lại đó rồi mình ấn xuống nè đó ấn xuống ha đó được hai à, hai cái ha rồi tương tự như vậy mình sẽ làm hết phần bột này nha rồi như vậy là mình đã à, cho nhân vào bột xong tiếp theo là mình à, cắt bông nha cô chú thì à, mình cắt bông đó là mình cắt 8 hoặc là 9 cánh nha mình cắt cánh nhiều thì càng đẹp nha thì theo như mình cắt bông bông á cô chú là mình cắt quen rồi thì mình chia ra làm 9 cánh đó chín à, bông này á chút xíu nữa mình à, bẻ lên nha mình cắt nhánh là sẵn rồi mình chút xíu mình bẻ lên còn nếu mà cô chú chưa quen thì cô chú cắt làm tư xong rồi cô chú chia lại làm 8 ha thì hôm nay là mình à, cắt chín cánh đó mình cắt sẵn ra vậy đó rồi chút xíu nữa mình bẻ lên rồi lần lượt là mình cắt hết à, số bọt này luôn nha cô chú rồi như vậy là mình đã cắt ra hết số bọt đó à, cô chú anh chị thì à, tiếp theo là mình sẽ bẻ nha mình sẽ tạo bông thì tạo bông là mình dùng hai ngón tay nha để mình lật lên thì cô chú lật lên á, thì cô chú thấy là ở giữa cô chú thấy ở giữa cái bọt nó có đậu xanh lồi lên màu vàng nha khi mà mình nướng lên đó thì ở giữa này nó là um, đậu xanh màu vàng còn ở ngoài á, là bột mì thì bột mì này á, là nó có màu trắng đó thì cô chú uh, ờ, kéo tay thì cô chú làm ờ, bánh này á, là được uh, đẹp đây là cái cách mà mình làm bánh theo cách thủ công mình làm bằng tay nha chứ bánh này thật ra là Ờ, không có máy để làm mà mình ờ, tận dụng ờ, những gì khéo khéo léo á đặc biệt là mấy cô phụ nữ là mình làm bánh này là rất là đẹp và hôm nay là mình chia sẻ đến quý cô chú là làm món bánh bánh này á, địa phương mình gọi là bánh phèo heo nha nhưng mà mình có cái tên đẹp đẹp chút xíu nữa là bánh hoa mai và bánh khóm thì lần lượt mình sẽ bẻ hết một số bọt này nha mình à, làm cho nó đầy một dĩ rồi sau đó mình lấy ra mình à, đem vô lò mình nướng nha đó, thì cách làm thì cũng rất là đơn giản rồi tiếp theo là mình à, chấm nhị nha mình chấm giữa một cái cái bánh đó một nhị đỏ để khi mình nướng lên á, thì ở giữa này nó có một cái chấm đỏ cho nó bắt mắt nha nó có cái hình giống như cái hình mặt cắt của quả khóm vậy của chú thì có ờ, cô chú thì gọi bánh này là bánh khóm rồi à, giống ờ, bông mai thì mình gọi là bánh bông mai và giống ờ, phèo heo thì gọi là phèo heo ừ. thì thông thường bánh này là địa phương mình à, gọi là bánh phèo heo nhưng mà mình đặt tên cho nó đẹp một chút xíu thì mình gọi bánh này bánh bông mai nha bánh khóm Đó, rất là đẹp rồi tiếp theo là mình cho vô lò để mình nướng bánh này nha cô chú rồi cô chú ờ, nhìn thấy bánh phía trong nha thì ờ, ở cái bánh này nè nó giữa cái nhân cái nhị hồi nãy mình chấm là cái màu đỏ nha và ờ, đầu xanh thì có màu vàng bọt bánh thì màu trắng nè thì bánh này ăn rất là thơm và béo nha cô chú đó rồi bây giờ mình tắt lò mình lấy ra nha rồi để mình lấy ra một cái cho cô chú thấy nha thì cái bánh này nó có gì đặc biệt nha cô chú đó dạ cô chú ờ, cái bánh này là bánh ờ, khóm bánh hoa mai thì ờ, cũng ở địa phương mình gọi bánh này là bánh phèo heo đó nhưng mà nó hình dạng của nó nó giống như cánh hoa mai nè gọi là bánh hoa mai thì bánh này là dịp lễ tết nè cô chú thì ở địa phương mình á là thường hay làm món bánh này để đãi khách thì có mai trong nhà là tượng trưng cho sự sung túc ha may mắn đó thì à, hôm nay là mình chia sẻ đến cô chú là làm món bánh này thì à, bánh này á là nó có cái điểm đặc biệt là nó tạo cho mình nè nó tạo cho mình à, lớp nè cô chú đó cái lớp này nha mình bánh thì nó có cái lớp đó mình bẻ ra cho cô chú thấy nè cái lớp nè đó lớp mỏng nè khi mà mình ăn bánh là rất mềm và độ ngọt béo của nước cốt dừa nha đó đây bánh hoa mai ở dưới này thì cũng vàng rồi rất là ngon, ngon luôn nha cô chú và như vậy là video mình à, chia sẻ đến cô chú cách làm bánh à, hoa mai bánh khóm đến đây là hết nha cô chú hãy à, đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vô nút chuông để nhận được video mới nha cô chú xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú quý anh chị và các bạn video tiếp theo